Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường tuần cuối cùng của tháng 10 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua cầu vàng của chúng ta biến động là một tuần đi ngang trong biên độ hẹp. Cầu vàng lên cao nhất 1930, xuống thấp nhất 1994. Nhưng tuần ta qua là tuần giao dịch khá thành công của chúng ta. Việc chúng ta canh bán ở vùng giá 1920, 1930 là hoàn toàn chính xác. Vàng chỉ lên cao nhất là 31, sau đó quay xuống thấp nhất là 94 Đấy. cái lệnh canh bán tiếp theo chúng ta khi giá vàng đóng cửa dưới 92 thì không xảy ra nhưng mà vùng bán ở trên vùng 920 tuần qua là khá thành công rồi chúng ta bán ở đó chúng ta chốt lời ở đâu cũng được 230 đô tuần qua có thể nói là một tuần biến động rất hẹp của cậu vàng nhưng tuần tới dự kiến nó sẽ không là một tuần yên ả nữa Đấy. tuần qua thì uh, lệnh chúng ta giao dịch cũng khá thành công chúng ta thành công với lệnh bán vàng và dầu còn các cặp bán tệ thì chúng ta không được thành công cho lắm Đấy, cặp bán tệ thì chúng ta cũng có những cặp bị dừng lỗ có những cặp không nhưng nói chung là không được thành công Đấy. dầu thì việc uh, tuần qua chúng ta bán ở vùng giá 41 445 cũng hoàn toàn chính xác giá đóng cửa 395 cũng được hai giá hai chấm tim chứng khoán thì uh, tuần qua chúng ta phấn canh bán nhưng thực ra thị trường chưa ra một tín hiệu rõ ràng do vậy nếu bạn nào bán thì bán rồi bạn nào chưa bán thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chờ đợi ờ, quan điểm cá nhân của tôi tuần sau nhiều khả năng sẽ tuần mở ra cái vị thế mới cho quý đầu tư chứ nó sẽ không là một tuần đi ngang nữa chúng ta trở lại một chút với thông tin ờ, thì chúng ta biết là tuần sau xét về thông tin kinh tế thì tâm điểm của nó sẽ là GDP GDP ờ, quý của Mỹ được công bố vào ngày thứ năm À, còn trong tuần thì ngày thứ hai thì chúng ta có thông tin là doanh số bán nhà mới ngày thứ ba thì chúng ta có thông tin là đơn đặt hàng hóa lâu bền ngày thứ tư thì chúng ta có dự trữ dầu thô thôi Mỹ ờ, <coughs> tâm điểm có lẽ mạnh hơn là vào ngày thứ năm GDP của Mỹ này số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp này đó à, doanh số bán nhà cũ này doanh số nhà chờ bán ngày thứ sáu thứ sáu thì chúng ta có niềm tin tiêu dùng là thông tin mạnh nhất nói chung tuần tới vừa thông tin kinh tế và quan trọng là nó là tuần sát lút với cuộc bầu cử rồi chúng ta nên nhớ là còn 10 ngày nữa cuộc bầu cử của Mỹ sẽ diễn ra tuần tới là một tuần rất là xa lút rồi rất có thể những biến động mạnh trên chính trường Mỹ sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính có thể biến động mạnh hơn trong tuần tới bên cạnh đó một yếu tố chúng ta cũng không thể bỏ qua đó chính là cái tình hình leo thang của dịch bệnh Covid-19 thì như chúng ta biết đấy dịch bệnh Covid-19 tuần ờ, trước tôi có nói thì là đâu đó rơi vào khoảng 400.000 ca một ờ, ngày rất là lớn nhưng tuần này thì nó lại lên mạnh hơn Đấy, vào phiên ngày hôm qua chính xác là cuối ngày hôm qua thì số ca nhiễm bệnh một ngày đã lên đến 500.000 ca rồi bạn nhé đây bạn có thể nhìn thấy 500.000 ca cuối ngày hôm qua số ca tử vong thì lên đến hơn 6.000 ca số ca tử vong chưa theo kịp số ca nhiễm bệnh tuy nhiên số ca nhiễm bệnh lên cao thì hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng quá tải và lúc đó số ca nhiễm bệnh sẽ tăng theo đặc biệt là châu Âu các bạn lưu ý nhé châu Âu nhé số ca nhiễm bệnh châu Âu đang bùng phát rất là mạnh đặc biệt Pháp với Tây Ban Nha đây chúng ta có nhìn thấy Pháp hơn 40.000 ca một ngày Tây Ban Nha hơn 40.000 ca một ngày đây là ngày hôm qua còn ngày hôm nay đến thời điểm hiện tại thì thế giới đang có 419.000 ca Đó. và chắc là đóng cửa ngày hôm nay đâu đó trên dưới 500.000 ca thôi số ca tử vong gần 6.000 ca rồi đặc biệt số ca nhiễm bệnh của Mỹ đang tăng rất nhanh nhé hôm qua này số ca nhiễm bệnh của Mỹ rơi vào khoảng 68.000 đấy chúng ta có thể nhìn thấy 68.000 gần 69.000 ngày hôm nay thì số ca nhiễm bệnh của Mỹ tăng cao hơn rất là nhiều à, 89.000 rồi đến thời điểm này chưa đóng cửa phiên chưa hết ngày có thể ngày hôm nay số ca nhiễm bệnh Mỹ hoàn toàn lên trên dưới trăm nghìn chúng ta nhớ lại nhé thời kỳ cao điểm hồi tháng 3 tháng 4 thì số ca nhiễm bệnh của Mỹ cao điểm nhất cũng có là 68.000 thôi Hiện nay thì Mỹ đang trên đường chinh phục mốc 100.000 ca nhiễm bệnh một ngày. Số ca nhiễm bệnh nhiều thì sớm muộn nó sẽ dẫn đến tử vong nhiều. Và với cái việc tình hình ờ, dịch bệnh Covid-19 đang leo thang rất mạnh mẽ này thì có thể nói ờ, không hy vọng gì việc ờ, nền kinh tế sẽ phục hồi trở lại trong thời một sớm một chiều đâu. Có thể nói là bức tranh kinh tế những tháng cuối năm 2020 và đầu 2021 hiện nay là đang mù mịt thôi mờ mịt cũng không khác gì ờ, bức tranh kinh tế khủng hoảng cả nên chúng ta hết sức lưu ý nhé hiện nay thì toàn bộ thị trường tài chính là chưa đánh giá hết gần như không phản ứng gì với dịch bệnh nhưng sớm muộn nó sẽ trở về với thực tại và tôi cũng không biết là khi nó phản ánh trở về với thực tại thì thị trường tài chính sẽ đi theo hướng nào ngay cả cậu bạn thế thôi chúng ta sẽ chưa biết sẽ phản ứng tiêu cực đi xuống mạnh giống tháng 3 hay là đi lên vì chúng ta cũng chưa thể biết được khi dịch bệnh leo thang người dân sợ hãi thì người ta sẽ bán tháo tất cả tài sản hay là người ta tìm đến tài sản trú ẩn an toàn cái này chúng ta chưa thể biết được nhưng đại khái là tóm lại là dịch bệnh thì đang leo thang rất là mạnh mẽ sớm muộn thị trường tài chính sẽ phải phản ứng với dịch bệnh chúng ta cần 10 tháng để có hơn 40 triệu ca nhiễm bệnh có lẽ chúng ta sẽ chỉ cần khoảng 2 đến 3 tháng chúng ta sẽ có 40 triệu ca nhiễm bệnh tiếp theo chúng ta cần 10 tháng để có hơn 1 triệu ca tử vong nhưng có lẽ chúng ta cũng sẽ chỉ cần tầm thời gian 2 đến 3 tháng để có 1 triệu ca tử vong thôi vì chúng ta phải biết là khi số ca nhiễm bệnh tăng lên 500.000 cũng chưa phải điểm cuối cùng hoàn toàn có thể lên 600.000, 700.000 thậm chí có thể lên triệu ca nhiễm bệnh một ngày là bình thường và khi số ca nhiễm bệnh tăng lên thì số ca tử vong cũng sẽ tăng lên hiện nay đang hơn 6.000 ca tử vong một ngày hoàn toàn nay mai có thể lên 8.000, 10.000 thậm chí 15.000 ca tử vong một ngày là bình thường. Đó, chúng ta hết sức lưu ý nhé. Chúng ta nhớ lại một chút khoảng đầu năm. Đây. Cái hồi ờ, đầu tháng 4. <clears throat> Đấy, khi đó thị trường phản ứng rất ghê gớm với dịch Covid. Nhưng lúc đó chúng ta nhìn ra trong vòng 4 tháng chúng ta chỉ có 1.200 ca nhiễm bệnh và 64.000 ca tử vong thôi. Một ngày chỉ hơn như 2.000 ca tử vong thị trường đã phản ánh rất là kinh khủng đấy còn bây giờ thì sao bây giờ thì một ngày chúng ta có nửa triệu ca nhiễm bệnh ờ, có 6 bảy nghìn ca tử vong thị trường chưa phản ứng gì có lẽ là thị trường đang gọi là quá thỏa mãn ừ, quá chủ quan với dịch bệnh và với ảnh hưởng của dịch bệnh đến nền kinh tế cái này chúng ta hết sức lưu ý nhé đặc biệt là đối với các thị trường ờ, tài chính tài sản rủi ro ví dụ như chứng khoán thì các bạn hết sức lưu ý chứng khoán và dầu đấy là các tài sản sẽ cực kỳ rủi ro trong thời gian tới nếu khi thị trường chú ý đến dịch bệnh còn ờ, vàng với forex các cặp tiền tệ thì có lẽ nó lại khác nó sẽ ít bị ảnh hưởng hơn nhưng cá nhân tôi thì dự kiến là ờ, thị trường ờ, tài sản đặc biệt là chứng khoán và dầu mỏ hàng hóa đợt tới sẽ bị ảnh hưởng khi thị trường chú ý đến dịch bệnh đó là về thông tin cơ bản còn chúng ta trở lại về phân tích kỹ thuật thôi vì chúng ta đánh hàng ngày thì chúng ta chỉ cần phân tích kỹ thuật khi chúng ta nhìn cho một chen 3 tháng 6 tháng chúng ta mới cần quan tâm đến cơ bản vì các bạn biết là cơ bản thì định hướng định cho chúng ta xu hướng chính đó còn kỹ thuật thì chúng ta đánh lên được đánh xuống được sai thôi <clears throat> xét theo kỹ thuật thì vàng của chúng ta đang dao động trong biên độ có thể nói là tạm thời là tắt dần cái kênh à, kênh giá ờ, đi ngang ờ, trong một tháng qua thì gần như vàng là đóng cửa phía dưới nhưng nó vẫn mấp mé lắm rất là gần kênh cái, nói chung tựu chung lại thì tuần tới xu hướng chính của chúng ta vẫn là kênh bán xuống tuy nhiên chúng ta sẽ dừng lỗ lệnh bán xuống khi giá vàng đóng cửa trên 1936 nhé còn lại chúng ta vẫn bán xuống quanh vùng 925 930 thôi khi giá vàng test lên chúng ta vẫn bán nhé trường hợp ngược lại nếu giá vàng breakout xuống luôn thì chúng ta sẽ sell the top khi giá vàng phá qua 19 1892 <clears throat> thời điểm này thì mọi lệnh mua bán của chúng ta nên dừng lỗ tầm 0,5% đó tức là tầm 90 đô còn chốt lời chúng ta nên chốt lời tầm 230 đô thậm chí dài hơn có thể thả chốt lời ra nhưng dừng lỗ thì chúng ta nên dừng lỗ ở tầm đó H4 thì đang chỉ báo là tín hiệu vàng xuống. D1 thì chưa có chỉ báo rõ ràng nhé. Tuy nhiên D1 cũng đang uh, tích lũy trong cái kênh giá. Uh, kênh giá này kênh giá tăng. Thông thường kênh giá tăng thì khi breakout nó sẽ là breakout xuống. Chát tuần thì vàng hoàn toàn vẫn đi trong cái kênh cây nến inside 3 thôi. Bị một cây nến trước đó 4 tuần. Tuy nhiên Ờ, chát tuần thì hoàn toàn là chỉ báo là vàng đang trong chen xuống nhé chen giảm còn tháng chúng ta không cần xét vì nó quá dài đó là tình hình cậu vàng do vậy tuần tới lệnh của chúng ta ưu tiên vẫn chỉ có bán thôi nhé chúng ta có hai vùng để bán đấy 925 930 dừng lỗ khi ra đóng cửa trên 36 thứ hai là phá qua 1892 sell top thì chúng ta dừng lỗ tầm 900 901 là ok còn đích đến thì chúng ta chốt lời hướng lên đâu thứ nhất là chúng ta bán vùng 2530 ờ, thì chúng ta chốt lời trước 9 1892 nhé thậm chí quanh 95 là ok rồi phá 92 chúng ta bán tiếp và lúc đó chúng ta sẽ hướng đến vùng 1850 còn nếu bạn nào đánh dài chúng ta cứ thả ra thôi chờ về dưới nhìn tám thôi <coughs> đó là về cậu vàng đối với ờ, dầu thì ờ, tuần trước chúng ta bán ở vùng giá 41 415 vùng này thì vẫn rất là phù hợp dầu thì vẫn đang ra thế đi ngang nếu dầu lại lộ lên quanh 41 chúng ta tiếp tục bán thôi dừng lỗ một giá nhé đối dầu hiện tại chúng ta cứ dừng lỗ một giá chốt lời hai giá cứ thế mà đánh Đó. khi nào giá dầu phá đóng cửa dưới 39 các bạn hoàn toàn có thể bán thêm còn khi nào dầu chưa đóng cửa dưới 39 thì chưa nói lên điều gì hiện tại dầu vẫn đang đi trong biên là 41 đến 395 thôi trong cái biên này là chính 415 395 chúng ta cứ bám biên mà đánh nhưng chúng ta chỉ bám theo cái biên là trên bán xuống không dưới mua lên nhé <clears throat> đối chứng khoán Mỹ có lẽ chứng khoán Mỹ chờ đợi vẫn đang tiếp tục chờ đợi thứ nhất là tuần qua vẫn cái thông tin là kích thích kinh tế một tuần kéo dài mà kết quả không có kết quả gì Đó. chưa phủ quyết và cũng không có tiến triển và bầu cử Mỹ thì cũng uh, bước giai đoạn nước rút rồi nhưng gần như thị trường chưa phản ứng có lẽ tuần sau thị trường sẽ phản ứng rõ nét hơn Đó. thị trường sẽ ra xu thế gió thế xuống nếu đóng cửa dưới 28.000 hiện nay đang 28.300 chúng ta nên quan sát Nasdaq cũng vậy thôi đóng cửa dưới 11.500 thì sẽ gió xu thế xuống các chỉ báo kỹ thuật thì đang thiên về hướng xuống rồi tuần và ngày là thiên về hướng xuống rồi Dow Jones và Nasdaq thì tuần và ngày đều thiên về hướng xuống SP500 thì xu hướng lại đang trung lập hơn nhé Đấy, xu hướng xuống ngày thì cũng chưa rõ ràng tuần cũng chưa rõ ràng tự trông lại có lẽ một phiên biến động mạnh sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn chúng ta nên ở trạng thái chờ chờ đợi thôi nếu bạn nào muốn bán thêm chúng ta cần chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn nhé đối với các cặp tiền tệ thì uh, euro euro tuần trước thì lại bứt phá lên khá mạnh mẽ chúng ta canh bán bị dừng lỗ mất lệnh euro 60 pip rồi tuần tới có lẽ cá nhân tôi thì đánh giá là chúng ta nên nghỉ không giao dịch euro ờ, hạn chế giao dịch tệ trong tuần tới vì xu hướng tệ tại sao nó lại hạn chế giao dịch đây chúng ta sẽ xét qua chỉ số DXY thì chúng ta biết là chúng ta nên hạn chế giao dịch tệ thứ nhất là tuần qua DXY thì lại đi xuống à, đi xuống à, cả một tuần thì uh, 5 phiên có 4 phiên giảm một phiên tăng rất là nhẹ ờ, DG thì đang cho chỉ báo là yếu tuy nhiên ờ, chát tuần của DG thì lại thì chỉ báo không rõ ràng có những tín hiệu nhấp nháy tăng nên hoàn toàn DXY nếu tuần tới khi DXY giảm chạm về trở lại vùng giá 92 hoàn toàn có thể tạo mô hình hai đáy và bật lên và có một điểm lưu ý là tuần qua chúng ta lưu ý nhé khi chỉ số đô la index yếu thì vàng lại không hề tăng vàng tiếp tục giảm nếu bây giờ đô la index mà bật lên thì vàng hoàn toàn có thể quay đầu là giảm điểm mạnh do vậy chúng ta hết sức lưu ý đối với các cặp tiền tệ uh, ờ, UCSF thì vẫn trong thế xuống <coughs> đồng CSF tăng giá khá mạnh tuy nhiên uh, đồng này thì tôi cũng không khuyến nghị quý vị giao dịch đồng AU thì tuần qua hoàn toàn chạm điểm bán chúng ta đã bán rồi thì chúng ta chờ đợi thôi đợi nó test chen 0.71 71716 này AU trên USD thì đồng AU đang thể hiện cái xu hướng ờ, xuống nó khá là rõ tuần tới chúng ta tiếp tục canh bán đồng AU này Đó. khi test chen test MA 200 chúng ta bán thôi Đấy, các bạn có thể nhìn thấy chen đồng AU AU thì chúng ta canh bán nhé vẫn tiếp tục canh bán thôi quanh 0.7180 7180 7200 chúng ta dừng lỗ phá qua đây 7260 còn chốt lời chúng ta thả ra nhé tầm 300 pip thôi AG thì tuần vừa qua không lên để chúng ta bán có thể nói là đồng AG đang khá yếu tuần tới chúng ta canh thôi sell tốt thôi nếu đồng AG phá qua đây phá qua 74 là chúng ta bán rồi chúng ta có thể bán khi phá qua 74 dừng lỗ 60 pip còn chốt lời 2 300 pip thả ra Uzi chúng ta không nên động đến tuần tới Uzi cũng vậy Uzi biến động rất là hẹp GU GU tuần qua thì cũng là một tuần chúng ta bán quanh 1.3 100 thì chúng ta cũng bị dừng lỗ dừng lỗ 60 pip GU có lẽ tuần tới chúng ta lại không giao dịch nữa à, vì do sự phức tạp của DI đây tuần tới không rõ xu hướng thì chúng ta cũng không nên giao dịch hạn chế giao dịch các cặp tệ trừ cặp nào rõ thôi Gz thì tuần qua chúng ta cũng bán thành công chúng ta bán ở 376 376 375 376 thì cũng xuống được trăm tip tuần tới thì GZ rõ ràng chúng ta vẫn có thể thanh bán GC quanh vùng 376 và 78 này chúng ta dừng lỗ 560 pip còn chốt lời đây chúng ta có thể chốt lời 35 năm đó là mục tiêu hướng đến tuần tới nói chung tuần tới có lẽ quý vị nên tập trung giao dịch vào vàng đó. vào vàng tuần tới thì sẽ phù hợp hơn à, hoặc là các cặp như AU AG đấy là những cặp nó đang có xu thế nó rõ hơn chúng ta hạn chế các uh, giao dịch các cặp không rõ nét xu hướng ví dụ như GU hoặc EU hoặc GJEJ đấy là những cặp nó không rõ xu hướng lắm còn riêng với chứng khoán thì các bạn đặc biệt lưu ý nhé chúng ta cần một tín hiệu xác nhận thì các bạn có thể mở thêm lại. à, Dow Jones thì cần một uh, phiên đóng cửa dưới 28.000 à, Nasdaq thì cần một phiên đóng cửa dưới 11.500 S&P 500 thì có lẽ chúng ta không giao dịch đó là toàn bộ nhận định thị trường tuần cuối cùng của tháng 10 chúc quý vị đầu tư có một tuần uh, giao dịch thành công